Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10, đất chạy mát phường 11, diện tích 710m2, thực tế 1000 m 2 sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường ô tô 3m, khu đất gần nhà ga chạy mát, cách trung tâm Đà Lạt 8km, 1km ra tới trục chính, quốc lộ 20, bán kính 300m chợ, trường tiểu học, cây xăng, chùa, khu dân cư hiện hữu, giá 6,5 tỷ. Villa Trịnh Hoài Đức, phường 11, diện tích 235,9m2, sổ riêng xây dựng hoàn công, kết cấu 1 trệt 2 lầu, 6 căn hộ vệ sinh khép kín, một sảnh lớn, sân đậu 4 ô tô, ban công rộng thoáng, nội thất mới cao cấp, hướng nam, đường ô tô. Villa nằm trong khu VIP Trịnh Hoài Đức, cách trung tâm 4 km, khu tập trung các biệt thự sang trọng, view ôn trọn thành phố, an ninh cao, đầy đủ tiện ích, giá 19 tỷ full nội thất, 16 tỷ không nội thất nhà Hồ Xuân Hương phường 9, diện tích 85m2, diện tích sử dụng 160m2, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, kết cấu, một trệt một lầu, 5 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, sân đậu ô tô, hướng đông bắc, đường ô tô, nhà cách Hồ Xuân Hương 3 km, 30m ra tới trục chính Hồ Xuân Hương, 2 phút xe máy tới chợ Chi Lăng, 4 phút tới trường học các cấp, cây xăng, ngân hàng, khu dân cư nhộn nhịp, an ninh cao, giá 4 tỷ. Nhà Lữ Gia phường 9, diện tích 58m2, diện tích sử dụng 115m2, sổ nông nghiệp phân quyền, mua bán vi bằng, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, gara để xe máy rộng, đường bê tông 3m, hướng đông, nhà cách Hồ Xuân Hương 2km, 250m tới trục chính Lữ Gia, 4 phút xe máy tới bến xe Thành Bưởi, chợ Phan Chu Trinh, ngân hàng, trường học các cấp, khu dân cư đông đúc, an ninh cao, giá 2,8 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.